tôi xin chào tất cả anh em nhé Vâng thì tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái cách chơi tài xỉu bịp giúp cho anh em đi chơi không phải luồn hột tài sự bịp hay là anh em không phải là luồn đồ chơi chén đĩa và trong sòng sới nữa anh em nhé cách chơi này cũng mang lại cho anh em hiệu quả rất cao luôn đây là cái cách chơi mới nhất cách nghe hột tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không anh em nhé thì cái cách chơi này anh em chỉ cần là dùng cái kỹ năng nghe hột tài xỉu thì cái cách chơi này nó cũng giúp cho tất cả anh em đi chơi tài xỉu bịp đi đánh tài xỉu bịp luôn nắm chắc cái phần thắng trong tay anh em nhé tôi không dám chắc cho anh em một trăm phần trăm nhưng mà tôi chắc chắn cho anh em nó sẽ đạt cho anh em từ 7 đến 80 phần trăm nhá anh em đây ở trên bàn những cái hột này là hột hoàn toàn là hột trợ anh em nhá không hề có tăng tích gì hết Đó. ngâm nước muối hoàn toàn nổi hết bây giờ tôi sẽ chọn cho anh em ba hột bất kỳ để tôi uh, cho anh em biết cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái kỹ năng nghe hột của tôi sẽ lấy cho anh em ba hột này ok anh em Dạ. thì chén đĩa lắc cũng hoàn toàn là không tan tích gì hết anh em nhé tôi sẽ thử luôn nam châm và dọn đèn luôn cho anh em đây nha. này này hột không hề hít và đĩa cũng đĩa cũng vậy luôn anh em nhé này nắp này tôi thử lắp luôn cho anh em Đó. ok chưa ok anh em nhé hoàn toàn không hề có sự lâm châm không hề hít thì bây giờ tôi cũng thử cho anh em là nước muối và lâm châm rồi đúng không anh em thì bây giờ tiếp theo là cái dọn đèn pin đây tôi sẽ dọn đèn pin luôn cho anh em đây đây tôi thử ờ, dọn đĩa trước cho anh em này hoàn toàn là trong luôn anh em nhé đây hột này ok cho anh em đó hoàn toàn trong suốt rất đẹp luôn anh em này Đấy. tôi bao cho đây cả nắp luôn này tôi phải luôn cả nắp cho anh em nhé ok anh em Đó. thì vừa rồi tôi cũng thử tăng tích cho anh em rồi thì tôi tránh là mất nhiều thời gian của anh em thì tôi cũng sẽ cho anh em xem cái chuẩn xác chính xác và hiệu quả của cái cách nghe hột tài xỉu bịp mới nhất 2020 này anh em nhé thì tôi cũng sẽ dạy cho anh em cái cách nghe hột giúp cho anh em đi đến các sân chơi của anh em làm sao cho nó đạt hiệu quả nhất thì anh em cứ lên cơ sở của tôi ở trên bến xe miền Tây anh em nhé và liên hệ cho tôi vào số 0948 306 996 0942 306 996 bên tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 đây bây giờ tôi sẽ lắc luôn cho anh em này chắc chắn chén này là có mặt nhất anh em nhé đây mở luôn này đúng không anh em nhưng mà chén này tôi bị phản anh em nhé tôi nghe được mặt nhất nhưng mà nó về 46 nữa thì đây gọi là chén phản thì tiếp tục tôi sẽ mất cho anh em này. chắc chắn rồi chén này lại có mặt nhất anh em nhé mặt nhất lại lấy xỉu này đó anh em thấy chính xác chưa anh em 6 điểm xỉu anh em nhé tiếp tục ạ chén này lên lục chắc chắn cho anh em là sẽ có mặt lục anh em nhé lục tài đúng không anh em 256 lục tài anh em nhé tiếp tục này chính xác cho anh em Đó. tiếp tục ạ chén này lại có mặt nhất rồi anh em này mở luôn đó nhất ngũ ờ, nhất lại nhất xỉu anh em nhé chính xác cho anh em tiếp tục ạ vâng thì chén này lại có tài này tài có mặt lục là có tài nha anh em tôi nghe thấy có mặt mặt lục đúng anh em 336 lục có lục anh em nhé tiếp tục này tôi sẽ lắc cho anh em chành quấn này chén này không có lực cũng không có nhất luôn anh em này chỉ chén này tôi bỏ đúng anh em hai bốn năm đó thì bây giờ tôi cũng cho anh em xem thử bài chén để anh em cảm nhận được cái độ chính xác với độ hiệu quả của cái kỹ năng hay hột tài xỉu bịp mới nhất của bên tôi thì anh em nào mà có nhu cầu